Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại là một chiếc máy tính bảng giá rẻ của Xiaomi nhá, có tên là Redmi Pad. Máy này thì giá chỉ hơn 4 triệu thôi nhưng rất là ngon các bạn nhá, nó sử dụng chip Helio G96, chip G là chip gaming mà. Đó, màn hình của nó là gần 11 inch nhá, 10,6 inch, tổng số quét là 90Hz, RAM là 4GB bộ trong 128. 4GB đã quá đủ rồi, hoặc là các bạn có thể lựa chọn phần RAM là 6GB nhưng mà mức giá RAM 6GB cũng chỉ chưa đến 5 triệu đâu các bạn ạ. Bây giờ các bạn vào đây mình cho xem nhá. Đây các bạn nhá, Redmi Pad, đây là một chiếc máy nguyên siêu nhá thì uh, cái này có ba màu đó là màu à, đen màu trắng và cả màu xanh thì hôm nay mình sẽ bóc màu xanh nhá cho nó lạ lạ đó như siêu này này mình sẽ đặt siêu nhá đó thì uh, à, nhiều bạn hỏi mình là sau cái đặt siêu này thì chiếc máy này sẽ bán như nào đó thì chiếc máy này mình sẽ bán rẻ hơn uh, chiếc máy nguyên siêu là 500 nhá chỉ có mỗi đặt siêu và kích hoạt kích hoạt nhưng mà mình sẽ không nối mạng thế nên là nó sẽ còn nguyên bảo hành 18 tháng nhá nếu các bạn nối mạng thì nó mới kích hoạt đoạn bảo hành nhá đó bây giờ mình sẽ mở nó xem nào à, à, cái chiếc máy này nó sẽ đóng hộp nó khác chiếc uh, à, Xiaomi Pad 6 đợt mình vừa bóc hộp đó là cái túi đựng sẽ là vải uh, không dệt còn đây là túi động sẽ là túi đi lông bình thường giống chiếc điện thoại thôi nha giống như chiếc uh, Xiaomi Pad 5 ấy đó bây giờ trong này thì nó sẽ có một bộ sạc thôi đây là bộ sạc này là bộ sạc 18W thôi các bạn ạ đó, đây là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành thôi dưới có cái chọc uh, thẻ nhớ để chúng ta lắp thẻ nhớ chứ không phải chọc sim nữa nha máy này chúng ta sẽ không lắp được sim Ơi, bây giờ mình sẽ mở mở cái túi ra nha đó, túi này y như cái túi đựng à, điện thoại à, Redmi ấy y xí luôn là dạng túi à, ni lông mềm đây các bạn nhìn ra đây là màu xanh nhá cái màu xanh này nó không giống như Xiaomi Pub 5 mà màu xanh này nó sẽ nhạt hơn mà dạng vỏ, vỏ nhựa thôi nhưng mà nó làm rất là đẹp sơn của nó trông như tương tự như một chiếc vỏ nhôm ấy nhưng thế này nhựa này mình thích cái cụm camera 8 megapixel này nó thiết kế giống như kiểu là chiếc uh, Xiaomi 12 hay là Mi Pub 5 nhưng mà chỉ là một cam thôi nhá 8 megapixel đó ở đây thì chúng ta sẽ có bốn loa luôn nó sẽ có bốn loa như những chiếc máy bay tính bảng cao cấp này đó chân sạc taxi nhá bốn loa luôn công nghệ âm thanh ờ, Dolby Atmos nha đó, rất là xịn luôn cảm giác rất là cao cấp bạn nhìn này cái màn hình của nó cái viền rất là mỏng cái viền 10,6 ờ, inch 10,6 mấy inch ý, rất là mỏng viền rất là mỏng luôn Nên nhìn rất là cao cấp màn hình là màn hình tấm nền IPS LCD thôi nhá chứ không phải là AMOLED thế nên là tí ờ, chờ chút mình sẽ khởi động lên xem như nào bây giờ mình chỉ chọc sự cái khay thể nhớ ra xem có phải thể nhớ nhá thì uh, chiếc máy này có bộ nhớ trong là 64 GB hoặc 128 GB chúng ta có thể mở rộng thẻ nhớ thêm đó chúng ta có lắp thêm thẻ nhớ đây đúng không thẻ nhớ các bạn này thẻ nhớ thì chúng ta chỉ để chữ ảnh với lại cả video thôi chứ chúng ta sẽ không uh, cài được game vào nhá chúng ta sẽ không cài được game vào đó. bây giờ là chúng ta sẽ cùng chờ khởi động nhé đây các bạn nhá đó màn hình của nó này vì màn hình rất là mỏng luôn với mức giá mà tầm hơn 4 triệu thì mình thấy nó là đẹp nói chung là đẹp tần số quét màn hình là 90Hz màn hình IPS LCD nhá chiếc máy này thì hiện tại bây giờ chưa có Google Play đồng nhưng mà nó có ROM rồi thế nên là các bạn mua thì dùng một tuần là mình sẽ cài được ROM cho các bạn nhé đó các bạn nhìn đấy nhá cái à, hiển thị của nó khá ổn đấy với à, mức giá 4 triệu thì không phải chê cái gì cả đâu đúng không rất là ngon đó, và cái độ mượt mà của nó cũng khá là ổn đấy à, các bạn cần mua chiếc máy này thì các bạn có thể comment dưới video này nhé hoặc là các bạn có thể vào website msb.vn đặt hàng hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tại 170 lệch chay để trải nghiệm nhá